Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming thì sau hai tuần đi công tác thì bây giờ mình có thể quay trở lại và làm một cái video nhỏ để mô tả về cái event Speed Server này thì Speed Server này là sẽ là server mừng hai năm tuổi của server Real Mu Online và ở server Real Mùa Online sẽ là season 17 part 1 trước khi update lên part 2 và mục đích khi mà admin tạo ra server này là để giúp anh em thứ nhất là đuổi kịp level với những người chơi cũ và cũng như có những cái trang bị cơ bản và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua cái cách hoạt động của server speed này là như nào thì ở server speed này sẽ bắt đầu vào ngày mùng 9 tháng 7 năm 2022 vào lúc là 12 giờ trưa theo giờ gm trừ 3 thì chúng ta sẽ cộng thêm 10 tiếng theo giờ Việt Nam sẽ là 22 giờ PM tức là 10 giờ tối ngày mai tức là ngày thứ bảy vào ngày mùng 9 tiếp tục thì sẽ kết thúc vào ngày mùng 31 tháng 7 và chúng ta sẽ có 21 ngày để cày level đây, đây cũng đã nói rõ này chúng ta sẽ có 21 ngày và sau 21 ngày thì chúng ta sẽ có 7 ngày để chuyển nhân vật từ cái server split này về cái server chính và việc chuyển đổi này sẽ là free miễn phí rồi tiếp tục trong server speed này chúng ta sẽ làm cái gì thì đối với server speed thì chúng ta sẽ cố gắng cay thấp nhất là level 800 để chúng ta có thể chuyển về được cái thứ hai là chúng ta sẽ cài những trang bị cài vật phẩm và cái cách cài như thế nào thì anh em có thể nhấp qua bên cái tab mới này cái tab speed đây server này thì ở server speed này chúng ta sẽ có là nhân 3 kinh nghiệm đối với level từ 1 đến 600 nhân 2 giảm 5 từ lên đến 1000 và nhân 2 cho đến 1300 và cái việc mà anh em cắm full book và siêng chạy ờ, nhặt hộp bốc là speed box thì chúng ta cắm thêm BOL thì việc anh em đạt đến 1002 là chuyện cực kỳ đơn giản đối với năm ngoái thì mình trên được là 1150 ở server thường ở server thường nhé và cũng nằm trong top mười 17 đi phải mặc dù là mình có Facebook nhưng là mình, mình ở server thường mình trên mình không vào server không vào server VIP nên cái việc mà anh em có server VIP là anh em có thể cày rất là đơn giản ngoài ra nó sẽ rơi là speed này speed này là anh em sẽ đánh quái hiểu không chỉ cần trên quái bình thường thôi là nó rơi rồi anh em lưu ý nhập vào cái chỗ cài đặt nhập đồ ấy là speed ghi đúng tên này luôn ngoài ra quái này máu quái và đam quái sẽ giảm đi thêm 30 phần trăm so với server chính việc đánh giá trên rất là dễ và rất là nhanh và phần thưởng của anh em là gì phần thưởng bonus thêm cho anh em là khi anh em đạt mỗi con nhân vật từ mốc 800 đến 950 anh em sẽ có thêm 25.000 rút và từ 951 đến 1000 là 2000 cùng 25.000 luôn từ <clears throat> từ cao nhất là sẽ là 300.000 rút đối với level 1251 cộng và cái việc cho này sẽ, mình nghĩ là sẽ được tặng khi mà anh em chuyển về server chính thì nó sẽ được có cái nhân vật đây thời gian chuyển đổi là từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày mùng 8 tháng 7 nhé à, mùng 7 tháng 8 rồi tiếp tục mình sẽ quay trở lại bên này để chúng ta xem có những cái gì mở khóa này ở ờ, có trên cái kênh một á là sẽ có PVP nhé nhé anh em chú ý và có một kênh PVP nấn PVP là không thể PVP nữa đối với server vip thì quái sẽ được giảm đi 60 HP damage defense nhân hai cái khả năng tỷ lệ rơi của speedbox wow nè invasion nhân hai ở Marmot nghĩa là ví dụ như ở Marmot này á, là invasion là những con bot vàng á ừ. khi mà ở với server bình thường là anh em chỉ có mình nhớ là 20 con bot vàng nhưng mà ở server VIP là sẽ có 40 con và cái việc anh em tranh nhau để ăn được cái con bot vàng này á, thì rất là căng thẳng cứ mỗi con bot vàng là anh em sẽ có được hai cái gbon và gbon thì anh em có thể dùng để mua cái vật phẩm trong x shop đây mình kẻ sổ xem nào bốc này speed bốc này hai năm tuổi bốc này rồi các cái vật phẩm mà đây là những cái vật phẩm mà sẽ có trong cái server speed này đây mình qua bên tả bên đây sẽ mình mô tả cho anh em rất là dễ hơn này đây go nhập vào going bond là anh em sẽ dùng để mua đồ như nhé đây đồ anh em sẽ mua ở đây đó anh em thấy không đó anh em đó đầu tiên là special này đó đây là cái ho cải để mở đồng rương để trai giá uh, à, metagram và cái đây là khuyên tay trái, khuyên tay trái và khuyên tay phải một cái 95 và một cái 55 g bôn vào tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái thứ hai là sẽ đảo quân này đối với đô á, thì cứ một món là 65 g bôn nghĩa là anh em một con bốt vàng là có hai hai g bôn thì anh em sẽ săn tầm là 30 33 con 33 con là anh em sẽ được một cái áo ô cái này là phun sẹt luôn nha anh em còn về là phun sẹt luôn nha em ạ à full set full set ABA thì có giá là 65 g 4 là rất là rẻ tiếp tục sau khi có có cái cái bạch ABA này đây thì anh em sẽ xuống mua là hero sụp rồi bộ cái hero sụp thì chúng ta sẽ lên được một set sau đó mua tiếp đã để nâng cấp lên set 600 set 800 set 900 và set 1000 là set blue à, full set cool chưa lên được blue nhưng em set cool là set tối đa tương tự đối với vũ khí đây đây có vật phẩm nâng lên là tơ 800 và 850 nó đấy ô oh, áo quần thì lên được áo quần là lên được set cút này 600 này 800 900 1000 luôn vũ khí cũng lên được vũ khí 1000 luôn này anh em cực kỳ ngon đối với sao sao thì chúng ta anh em mà muốn cay đua level là anh em phải mua cái party cái p cross này này một ngày này này với giá 15 14 này này cái này cực kỳ nhiều kinh nghiệm luôn mình nói thật với anh em anh em muốn cày con nào là cứ mua cái con cái này cho một con chính đừng hỏi tại sao mà level nó lên nhanh mà mình đã từng sử dụng nó nên mình biết rồi đây là mix là tất cả là các cái item để giúp chúng ta nâng cấp đồ không bị mất cái là bắt buộc anh em cái này là talisman trao này tca này là bắt buộc rồi anh em từ mà để như mà chơi server chỉnh rồi mà qua server speed thì chơi là khá là dễ ngoài ra chúng ta sẽ có cái bông này dùng để win ba bông win ba bông này là chỉ mang thôi anh em không được ra dê không được úp lên win 4 anh em cân nhắc nhưng mà đối với server speed thì anh em sẽ rất cần win ba bông để có thể lên được map cao hơn pet ở đây là có illusion này pet vàng này sỏi vàng có một giá trị một ngày nữa nha pentagram thì đây bản full anh em thích mua gì thì mua đối với server speak thì mình khuyên anh em là có thể muốn mua là mua cái ra này nhưng mà cũng khá khó khăn khi mà anh em có thể làm được một cái bộ full nên pentagram này không cần thiết phải mua quá tốn np anh em ạ anh em chỉ cần mua cái trong npc là được rồi đây tương tự là enter rồi ở đây chúng ta sẽ có này bọt ở đây là là cái gì bọt ở đây là sẽ có bot na bot lot bọt medusa và bút nhìn thì mỗi con sẽ tương ứng là từ 10 đến 50 tùy bot ngoài ra anh em có thể nhặt cái stick box ghi đúng tên này luôn thì anh em sẽ nhận được drop xuống á là anh em thả xuống có thể cơ hội nhận được thêm một robot đó. invasion này bot vàng sẽ một con là hai robot anh em thấy không nếu như anh em không có thời gian thì có thể cắm máy treo để nhặt được thêm speed box đây speed box này speed box này không phải auto ra G4 nha nhé nó sẽ có tỷ lệ anh em có thể ra được là BL này medium hoặc small chứ không, tức là small là sẽ là 25 và medium là sẽ là 50 phần trăm XP 10 cái gen ngọc và một GB. đó NPC cái gì ở đây ở Cello Speed nó sẽ bán thằng win một cho anh em đấy bán luôn cả nhiệm vụ bán luôn cả B đó bán luôn cả lái luôn nói chung mình nhớ là B là không thiếu tôi sẽ có speed là b không thiếu chỉ có thiếu ngọc và ngọc sụt thôi skill bán đầy đủ ở đây có tiếp là bán vũ khí rồng lúc cho nhé vũ khí lông này rút và có pentagram này là sẽ là pentagram level 180 và anh em sẽ mua cái penta này để mang có thể tên được các cái map như là Acheron hoặc là Fera rất là tốt tiếp tục phần thưởng phần thưởng ngoài cái phần thưởng mà cá nhân thì có sẽ phần thưởng cho người đứng đầu tiên sẽ là nhận 75 phần trăm dạ, thì tiền cái này là mình nghĩ là tiền của một cái party anh em bỏ ra thôi trong party anh em là 5 người chẳng hạn thì nó sẽ lấy 75 phần trăm tiền mà anh em đã donate nó trả lại cho anh em rồi top 2 là 25 và top 3 là sẽ được 10 ngàn GPON cái này thì mình cũng chưa rõ thông tin tiếp tục special sale đây là gói đây là những cái gói mà anh em có thể mua để tăng trải nghiệm thứ nhất là anh em có thể chỉ mua vip speed hay là anh em chỉ vào được server thôi đó chỉ vào được server speed nó nhân hai drop này có tất cả đầy đủ bot này bot nào của server speed này đều được add vào hết và ở đây là sẽ là không có pvp luôn ngon chưa và ở đây chúng ta sẽ có được thêm là 7 phần trăm khi mà anh em chữ Fdo lên để Fdo cộng 11 là sẽ có thêm 7 phần trăm tỷ lệ thành công nữa và gói mua EXP là sẽ có hai gói anh em phải xác định nếu như mà anh em đã đua top để nhận phần thưởng đó thì anh em nên mua hẳn cái gói 280 này còn nếu như mà anh em mua mà để trên level á, thì mình nghĩ là nên mua speed thôi là được rồi về sẽ là tầm level ngàn gần ngàn 1200 là đủ chứ còn mua cái gói đây nó lợi giờ lắm vừa thua thiệt người ta mà cái kinh nghiệm mà anh em nhận được để level anh em nhận được khi về server server chỉnh á, thì nó lại cũng không quá cao nhưng mà đã chấp nhận chơi server speed để đưa act về một cái act tốt nhất thì nên dùng cái gói package sp2 này và mình cũng chưa thử là cái gói này có giá bao nhiêu nữa. nếu anh em nào có thì để lại cái comment cho mình biết luôn nha à ở đây là để như anh em mua gói này là sẽ được thêm hai cái Evan Salary Box này đây Evan Salary Box này nó sẽ được cái gì nhé đây đây mình mở qua bên này cho anh em thấy đây là một trong những cái thử tuyệt vời nhất ở server speed này và kể cả những người chơi cũ cùng muốn có được đây là phần thưởng phần thưởng như đây party đầu tiên rồi giống như bên kia thôi nó sẽ thử từ từ 8 đến 10 này và từ 10 đến 20 này được ngàn carbon là một ngàn quý con đấy mình lộn mình nhầm chít đây bọt sẽ là có bọt cophonic bọt cophonic này mình nhớ là dưới level 1150 à trên trên 1150 mình vào được không biết ở đây là nó sẽ server, server speed này nó sẽ level bao nhiêu nó sẽ khi mà anh em ăn bot này á đúng không? bot Covonic là trên 1150 còn bot meta block á, là sẽ là dưới 1150 level mới lên được và hai bot này đều có phần thưởng như nhau đều khi mà anh em à, ăn bot xong thì tất cả các cái người nào mà diệt bot đó, trong party đó thì sẽ được thêm một level nữa và thêm và anh em sẽ nhận được là một cái hộp quà đấy hai năm tuổi và đây là phần thưởng của cái hộp quà hai năm tuổi này lời hại này nha đây này giá tiền này 39 đối với đô này, 39 đô đối với gói packet 1 199 đô này là đô của Brazil nha nhé không phải là đô đô la Mỹ đâu anh em phải đổi lại đâu rồi đây invest invasion series book này hai năm tuổi này nó sẽ được cái gì nó sẽ là gồm một cái vòng cổ có 2 đến 3 ôm và 1 đến 3 socket mình nói thật với anh em ba ốp ở server cũ là một điều cực kỳ khó để đạt được gần như là không thể đạt được luôn chỉ có dựa vào những server specific một năm có một lần mới có thể có được vòng cổ ba ốp và nếu như ba ốp mắc đam nữa thì không có gì là tuyệt vời hơn luôn tiếp tục sẽ có một cái penta mới đó, anh em sẽ nhận được một cái penta mới với ray từ 4 đến 5 slot 5 slot hay không không quan trọng thật 4 4 slot là được rồi anh em về cái cục mà mở slot 5 thì có vào đây anh em sẽ có một cái là survival hết and view đó hiện tại server 9 là có giá 500 k rút anh em nhặt được ở đây thì quả tuyệt vời đấy SM Spirit này Warden Fitter là lông bộ này Warrior Honor này F850 này exception frame tương tự luôn hai cái này dùng để ở và khuyên tai anh em ngoài ra anh em sẽ có ring PVP để sẽ là 3 đến 5 ổ ở server bình thường á đây cái này là cái này là khác nhé next socket và nation PVP excellent này là khác nhau nha nhé em nation PVP excellent này nó sẽ không có cái dòng chống double dam à chống xuyên giáp chống in nhưng mà nó sẽ được 5 ôm còn trên này là nó có xuất kết và nó có khả năng có được cái dòng là chống xuyên giáp chống indoor nhưng mà chỉ có ba ốp thôi nhưng mà bình thường khi mà đi PVP là anh em sẽ cần ốp này còn mà đi PVM thì anh em sẽ cần cái này đó. còn ring PVP full 5 ốp trời ơi tuyệt vời luôn đó trên đây là những cái gì mà mình nói sơ qua còn cách trên, cái trên level server speed này á, thì mình cũng có một cái video ở năm ngoái mà mình cũng đã up lên trên group cho anh em rồi anh em có thể vào đó tham khảo cài rất là nhanh và nếu như anh em còn câu hỏi gì thắc mắc thì có thể để lại ở comment mình thì đợt này không thể vào được hoặc mình nó không mở ra cho mình không thể không chứ không phải là mình không thể vào mà là mình không mở ra cái server speed trước cho test như năm ngoái đó nên anh em có thể vào cái video của mình năm ngoái để anh em xem cách trên level này cách farm gbon đó rồi trên đây là những gì mà mình chia sẻ được là server speed hy vọng là giúp được nhiều cho anh em và anh em đừng quên để lại cho mình một like để lấy động lực và để lại có bình luận thế giới những cái gì mà anh em thắc mắc mình biết mình sẽ giải đáp bye bye và hẹn gặp lại anh em